vớt kem dưỡng đi, trộn hai thứ này rồi thoa lên da mỗi tối trước khi đi ngủ, da không còn một vết thâm nám trắng mịn hơn cả mong đợi. Đều là những nguyên liệu tự nhiên với mức giá bình dân, nhưng hai thứ này kết hợp với nhau sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng như tuổi đôi mươi. Trứng gà và mật ong là hai nguyên liệu làm đẹp thần kỳ, được nhiều người áp dụng để chăm sóc da mỗi ngày. Trứng gà chứa hàm lượng protein dồi dào và hàm lượng enzyme đặc biệt có tên là lysosime, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, giúp làm sạch sâu cho da. Đặc biệt lòng trắng trứng còn có chất làm sạch chất nhờn, giúp lỗ chân lông xe khít, vì thế có thể làm sạch mụn rất có lợi cho da nhờn. Kết hợp với mật ong sẽ giúp tăng cường tính đàn hồi cho da, dưỡng da trẻ trung, loại bỏ nếp nhăn và vết thâm nám. Kiên trì áp dụng hai lần mỗi tuần, sở hữu làn da trẻ hơn tuổi thật không là điều quá khó khăn. Chuẩn bị nguyên liệu: một quả trứng gà, một thìa mật ong nguyên chất, hai viên vitamin E. Cách làm: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 hiệu quả chẳng kém các loại kem trộn đắt tiền chút nào rồi. Hãy thực hiện ngay hôm nay để tự tin với làn da tươi trẻ, kết quả sau một tuần sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, vứt kem dưỡng đi, trộn hai thứ này rồi thoa lên da mỗi tối trước khi đi ngủ, da không còn một vết thầm nám trắng mịn hơn cả mong đợi. Đun là tía tô để lấy nước tắm, da đen bẩm sinh hay dao bắt nắng đều trắng rõ rệt lại thêm hồng hào. Nếu muốn tắm trắng mà không cần đến spa, bạn hãy sử dụng ngay nước lá tía tô để có được làn da trắng không tì vết nhé. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C và các khoáng chất như Ca, Fe, P, lá tía tô được coi là nguyên liệu làm đẹp da hiệu quả. Không những vậy, sử dụng lá tía tô còn giúp nuôi dưỡng làn da đẹp mịn màng, trắng sáng, ngăn ngừa mụn và làm chậm quá trình lão hóa. Nếu bạn gái nào chẳng may có làn da đen bẩm sinh hay do bắt nắng, hãy sử dụng ngay là tía tô, nấu nước để tắm. Cách này sẽ giúp tẩy sạch da chết, cải thiện màu sắc, đồng thời tăng cường độ ẩm giúp da mềm mịn và hồng hào hơn. Chuẩn bị nguyên liệu 1 nắm lá tía tô 1 lít nước Cách làm Rửa sạch lá tía tô rồi cho vào nồi Thêm nước rồi đun trên lửa to Khi nào nồi nước sôi thì vặn nhỏ lửa Đun lưu diêu trong khoảng 15 phút để dưỡng chất có trong lá được hòa tan ngấm vào nước Vớt bỏ lá Đổ nước này vào chậu nước lạnh để pha nguội bớt rồi tắm như bình thường. Áp dụng cách này 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da lên 2 thậm chí 3 tông chỉ sau vài tháng thực hiện. Lưu ý nhỏ, để các dưỡng chất từ nước lá tía tô thẩm thấu vào da, trước khi tắm bạn hãy sử dụng hỗn hợp đường nâu và mật ong để tẩy da chết giúp da mềm hơn. Đối với những người có làn da nhạy cảm, trước khi tắm với nước tía tô, hãy thử ra cánh tay khoảng 15 phút để xem có biểu hiện gì không. Đun nước xong thì sử dụng để tắm luôn, không để qua đêm vì sẽ bị hỏng và gây ra vi khuẩn. Tránh lạm dụng, không nên tắm quá nhiều để da không bị ảnh hưởng. Ngoài việc tắm với nước tía tô làm trắng da, bạn còn có thể dùng lá tía tô để pha trà. Phương pháp này cũng giúp làm trắng da hiệu quả mà dễ dàng áp dụng. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy lá tía tô rửa sạch rồi phơi khô, dùng lá này đem pha trà như bình thường. Mỗi ngày uống một cốc trà tía tô sẽ giúp làn da trắng dần. Bạn vừa xem xong video, đun là tế tô để lấy nước tắm, da đen bẩm sinh hay gió bắt nắng đều trắng rõ rệt lại thêm hồng hào. Bí kíp làm đẹp da chỉ sau một đêm mà không tốn tiền từ nước cơm. Trẻ da chục tuổi, làn da sẽ trở nên căng bóng, trắng hồng rạng rỡ mà không cần thoa kem nhờ hỗn hợp thần kỳ mà ai cũng có thể làm được. Như các bạn đã biết, Phụ nữ khi bước qua độ tuổi 30, các nếp nhăn bắt đầu được hình thành, làn da dần xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Vậy nên lúc này, việc chăm sóc da mặt cũng như bổ sung các dưỡng chất cần thiết càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu không có đủ điều kiện kinh tế để đi spa hay mua các loại kem dưỡng đắt đỏ, chị em chỉ cần chăm chỉ chăm sóc bằng mặt nạ nước cơm kết hợp với việc dưỡng ẩm thường xuyên, da rẻ sẽ trở nên mịn màng, căng bóng, các nốt mụn, nám, tàn nhang sẽ không dám bến mảng. Thành phần nguyên liệu cần có 3 thìa canh nước cơm, 1 thìa canh mật ong nguyên chất, 1 viên nang vitamin E, bát và thìa. Cách làm Bước 1 Gạo cho vào nồi, đổ nước vo thật kỹ nhằm loại bỏ bụi bẩn, vỏ chấu nổi lên. Bước 2 Tiếp tục đổ nước vào nồi rồi đặt lên bếp đun trong lửa lớn. Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, đun lưu diêu khoảng 3 phút thì hớt lấy phần nước cơm cho ra chiếc bát nhỏ. Bước 3. Đợi nguyên liệu nguội hẳn thì lấy thìa trộn đều với mật ong và dịch bên trong một viên nang vitamin E. Cách dùng Trước hết dùng sữa rửa mặt làm sạch da như bình thường nhằm loại bỏ bụi bẩn bã nhờn, mặt khác giúp các lỗ chân lông được thông thoáng. Nếu có thời gian nên tiến hành xông hơi bằng bát nước nóng pha muối, sẽ góp phần thải độc tố nhanh chóng. Tiếp tục sử dụng một miếng bông tẩy trang chấm vào bát hỗn hợp vừa chuẩn bị, rồi thoa đều lên da theo chiều kim đồng hồ. Nên kết hợp vài động tác massage nhằm giúp các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong. Giữ nguyên khoảng 30 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Cuối cùng dùng hai viên đá lạnh trà nhẹ lên da và bôi thêm một lớp mỏng kem dưỡng ẩm để hoàn tất quá trình làm đẹp. Công dụng Gạo là một loại thực phẩm quan trọng, không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt. Đặc biệt trong quá trình đun sôi, chúng sẽ tạo nên một chất làm đẹp rất giàu hàm lượng vitamin B1. Những chất này khi cho kết hợp với mật ong, vitamin E sẽ góp phần tái tạo tế bào mới, phục hồi hư tổn, kích thích sản sinh collagen, từ đó giúp làn da trắng hồng mịn màng từ sâu bên trong. Bạn vừa xem xong video bí kíp làm đẹp da chỉ sau một đêm mà không tốn tiền từ nước cơm. Chẳng cần tới kem trộn toàn thân cũng trắng bóc chỉ sau 3 ngày nhờ nấu hai thứ lá này lấy nước tắm da sẽ trở nên trắng sáng mịn màng không tì vết mà chẳng cần đi spa, nhờ đun hai thứ lá này với nước rồi tắm. Là phái đẹp ai cũng ao ước mình sở hữu một làn da trắng hồng tự nhiên, song dưới tác động của môi trường cũng như chưa có các biện pháp chăm sóc da phù hợp khiến làn da trở nên đen sạm, sần sùi, thiếu sức sống. Để khắc phục tình trạng đó một cách tốt nhất mà bạn không cần phải bỏ ra một khoản chi phí đắt đỏ cho việc dưỡng trắng. Bạn chỉ cần dùng lá ngải cứu với rau diếp cá theo công thức dưới đây đảm bảo chỉ sau 3 ngày, toàn thân sẽ bật ba tông trắng sáng đến ngỡ ngàng. Với chiết xuất từ thiên nhiên, lá ngải cứu và diếp cá được coi là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra nó còn được biết đến với công dụng làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Đặc biệt khi cho hai loại lá này kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một loại hỗn hợp tắm trắng vừa an toàn lại không gây, gây kích ứng cho da. Tham khảo video dưới đây để có phương pháp làm đẹp cho chính mình. Thành phần nguyên liệu hai bó rau ngải cứu, hai bó rau diếp cá, một quả chanh tươi, một thìa cà phê muối, 3 lít nước. Cách làm Sau ngải cứu và diếp cá sau khi mua về nhặt sạch sạch, loại bỏ lá sâu, úa rồi cho vào chậu rửa sạch dưới vòi nước và ngâm vào trong dung dịch nước muối pha loãng khoảng 10 phút giúp loại bỏ các chất độc tố. Tiếp đó, bạn bắc lên bếp đun sôi 3 lít nước cùng với hai loại rau vừa chuẩn bị, cộng với một thìa muối biển. Ban đầu bạn có thể đun với lửa to, nhưng khi nước sôi, hạ lửa nhỏ đun lưu diêu trong khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Cuối cùng, bạn vắt nước cốt chanh đổ vào hỗn hợp, rồi dùng dây lọc loại bỏ phần bã, ta sẽ thu được phần nước cốt. Cách dùng Bước 1 Trước hết, bạn vệ sinh da sạch sẽ với nước ấm hoặc dùng sữa tắm để làm sạch da, giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờ một cách nhanh chóng, đồng thời giúp các lỗ chân lông luôn được thông thoáng. Bước 2 Tiếp đó, dùng nước lá vừa nấu tiến hành pha thêm một chút nước lạnh cho vừa nhiệt độ, rồi sử dụng hỗn hợp đó tắm toàn thân trong khoảng 15 phút. Kết hợp với vài động tác massage nhẹ nhàng giúp các dưỡng chất dễ dàng được thẩm thấu vào sâu bên trong. Kiên trì thực hiện liệu trình tắm trắng từ hai loại lá này trong vòng 2 tuần. Mỗi tuần 3 lần sẽ giúp bạn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt với làn da của mình ngay trong lần đầu tiên. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người có được một làn da trắng sáng mịn màng không tì vết. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, chẳng cần tới kem trộn, toàn thân cũng trắng bóc chỉ sau 3 ngày, nhờ nấu hai thứ lá này lấy nước tắm. Điều trị tàn nhang bằng các phương